Hello xin chào Dương Thúy Nga, xin chào Nam Xin chào các em Có thể thấy rằng là chia sẻ một xíu đi về cảm xúc của chị trong hai ngày vừa rồi khi mà đồng hành cùng với các bạn trong một cái khóa học miễn phí một cái chiến dịch miễn phí đó là khóa học thực chiến nghị luận xã hội thì phải nói rằng là cái điều mà chị cảm thấy bất ngờ nhất là việc các bạn lên học cùng với chị quá đông đảo thực sự là như vậy Ngày hôm qua là có hơn 500 bạn đã thức cùng với chị vào lúc 23 giờ 15 phút ở trong cái group kín, cái group mà khóa học miễn phí đấy ấy. Không biết là ở đây có bạn nào mà còn chưa biết đến cái khóa học miễn phí đấy không? <laughs> có lẽ là có nhiều người vẫn chưa biết đâu. Giờ nói ra có khi lại vẫn hỏi chị chị ơi ơ khóa đấy là khóa gì thế chị? Thì chị cũng nói luôn với các bạn là ngày hôm nay đã là ngày thứ ba ở trong cái khóa học đó rồi Và buổi tối nay thì 23 giờ 15 phút chị lại gặp lại các em ở trong cái khóa học miễn phí đó Được không ạ? Xin chào các bạn, xin chào Thanh Nga Khá là đông các bạn đã lên xem phần phát trực tiếp cùng với chị rồi đây Xin chào Trúc Phạm, xin chào Linh nhá, xin chào em Xin chào các bạn Thế nên là những bạn nào ấy mà còn chưa biết đến cái khóa học miễn phí đấy thì chắc là đáng tiếc lắm đấy Chắc là sau khi mà khóa học đấy kết thúc rồi sẽ tiếc hùi hụi luôn đấy <laughs> Ơi chị đây, sao thế em? Em muốn hỏi gì chị thế? Yêu yêu lắm ý á <laughs> Ai cũng thấy nói chung là tinh thần học sôi nổi lắm Đó, tinh thần học sôi nổi kinh khủng khiếp Ngày hôm qua là hơn 500 bạn học cơ còn ngày hôm nay thì chưa biết tình hình thế nào Chỉ sợ là các bạn ấy lại đi ngủ Nhưng mà nói thế thôi Chẳng có đối thủ nào dám ngủ khi mà biết các đối thủ của mình vẫn đang thức Thế nên là ngày hôm qua ấy là các bạn ý là không một ai dám ngủ luôn hơn 500 bạn là gọi là hai mắt mở to luôn không dám ngủ <laughs> rồi vừa học ca chiều lại lên với chị luôn nè ok các bạn thân mến Đấy là cái phần chia sẻ một chút về cảm xúc của chị qua hai cái ngày vừa rồi khi đồng hành cùng với các em ở trong một cái khóa học, một cái chiến dịch miễn phí. Còn ngày hôm nay chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong một cái bài văn tham khảo dành cho chúng mình. Một trong những cái điều rất là vui đó chính là cái cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm này thì đã có audio rồi. Đồng nghĩa với việc là gì? Đồng nghĩa với việc ấy là các bạn có thể nghe audio ở trên app của Học văn chị Hiên rồi. Đó, thế nên là những bạn nào mà có sách thì mới nghe được cái phần audio đó nhá. Chị nói luôn là như vậy nhá. Hãy lưu ý giúp chị là phải có sách thì mới có thể nghe được audio ở trên app còn lại nếu không ấy là các bạn sẽ không nghe được đâu thế nên khi mà chính thức app ra mắt các bạn đăng ký được app rồi mà các bạn không nghe được cái phần tuyển tập 50 bài văn mẫu này là vì các bạn chưa sở hữu sách thế nên các bạn chưa có cái mã để được ép để được nói chung là nghe cái phần audio đấy nhá. Thế nên những bạn nào mà chưa sở hữu tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm thì ngay lập tức là phải nhắn tin cho anh chị admin và Dinh về ngay. Ngày hôm qua là cái ngày được free ship đấy, nhưng mà có lẽ là nhiều người không để ý. Ok, yên tâm, tất cả những bạn có sách đều sẽ được nghe audio miễn phí ở trên app. Chị đã hứa với các bạn rồi và chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực. Ok chưa nào? Bây giờ ấy là cái anh cốt app anh ấy đang đợi duyệt thôi, tức là đang đưa lên trên uh, uh, Google Play rồi đang đưa lên trên cái uh, đưa đang đưa lên trên App Store rồi có nghĩa là các bạn đợi nhá các em đợi kể cả những bạn nào mà có cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu thì các em vẫn có thể nghe được bình thường nhá. Hãy lưu ý giúp chị, chỉ cần có sách tuyển tập bài văn mẫu thôi là chúng mình sẽ nghe được app bình thường. Lưu ý là như thế nhá. Được không nào? Lưu ý là như vậy. Kể cả là 40 bài văn mẫu các bạn vẫn sẽ nghe được bình thường. Hãy lưu ý giúp chị. Nhá, hãy lưu ý giúp chị. Rồi, chị ơi cho em xin thông tin sách Chị thì không thể nào giải đáp thông tin sách cho các bạn được Nếu như mà các bạn mà muốn biết thêm thông tin về sách và đặt ngay sách này Để trở thành những người học văn theo kiểu là nghe audio, kiểu công nghệ đầu tiên Những người sở hữu app của chị Hiên đầu tiên Thì các em có thể nhắn tin cho các anh chị admin fanpage luôn nhá Đồng ý không? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu đến với cái bài văn tham khảo ngày hôm nay cùng với chị Chị đang rất muốn hỏi các bạn là ở trên lớp ý Thì các bạn đã học đến tác phẩm nào rồi? Có áp luôn ạ, à? đương nhiên rồi <laughs> Nghe xịn lắm à <laughs> Các bạn ơi nghe xịn lắm à Nào chị đang muốn hỏi các bạn À hôm nào chị chỉ em biện pháp tu từ em không biết phân biệt á Thế thì tìm ngay cuốn săn 8 cộng nhá Ở trong cuốn săn 8 cộng là có đầy đủ luôn đấy Kể cả là sách 40 bài văn mẫu thì vẫn có thể nghe được áp bình thường Nên các em yên tâm nhé các bạn yên tâm, các bạn yên tâm Bây giờ chị đang muốn hỏi <laughs> Cảm ơn các bạn đã dành lời khen cho sách của chị Hiên nhá Cảm ơn các em rất nhiều Và cũng rất cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ đó Đó là lý do tại sao mà chị lại liên tục có những cái chiến dịch free Những cái chiến dịch miễn phí cho các bạn như vậy Là vì các bạn dành tình cảm cho chị nhiều quá Thế nên là chị cũng hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn nhiều thứ nhất có thể đấy Được không nào? Các bạn ơi, nào các em ơi Các bạn ơi À ok, mới học đến chiếc thuyền ngoài xa đúng không? Các bạn đang học đến chiếc thuyền ngoài xa đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu một cái bài văn tham khảo về hình ảnh người đàn bà hàng trài các bạn nhé. Chúng ta có một bài văn tham khảo về hình tượng người đàn bà hàng trài. Người đàn bà hàng trài Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Được không nào? Trước khi mà tìm hiểu một cái bài viết tham khảo thì chúng mình sẽ cùng với nhau lượt lại một số những cái phần kiến thức này. Đương nhiên là mỗi bạn sẽ học đến một cái tác phẩm khác nhau Nhưng ở đây là chị đang lựa chọn số đông thôi nhá Để chị list lại cho các bạn một lần nữa về những cái phần kiến thức này được chưa nào? Chị Hiên <laughs> Mấy đứa này ngày hôm nay biết định ghê nhở Ờ à, hay lắm Biết định ghê đấy những ai muốn mua sách ấy thì cứ chủ động nhắn tin cho các anh chị admin để đặt ngay và luôn Nhanh lên, không là không kịp nữa rồi, được không ạ? À? Phải làm mau với chứ vội vàng nên với chứ em em ơi tình non đã già rồi Nhanh lên, nhanh nhẹn lên nhá Rồi, rồi, nói chung là các bạn thích học đến bài gì thì học Bây giờ chị hỏi vui thế thôi còn lại bây giờ túm lại là chị sẽ nói về hình tượng người đàn bà hàng trai nhá. Xong. Các bạn có thể thấy rằng là đối với mỗi hình tượng nhân vật ấy thì chúng mình sẽ luôn luôn lựa chọn một cái cụm từ đi kèm đấy là cái cụm từ đặc trưng nhất để cho để cho chúng ta kiểu dễ nhớ đúng không? Ví dụ nhá, đối với vợ người ờ, đối với vợ nhặt à, đối với gì ạ? À? à đối với ờ, mị thì chúng ta sẽ có sức sống tiềm tàng. Đúng chưa ạ? À? Ví dụ như là Chí Phèo thì chúng ta lại có bi kịch Đúng không ạ? Thế thì đối với hình tượng người đàn bà hàng trài Chúng mình sẽ có đó là vẻ đẹp khuất lấp Đó là vẻ đẹp khuất lấp Các bạn ơi, Cuốn sách này ấy thì hiện tại đang có giá là 159.000 nhá Và chị cũng dặn các bạn trước là những bạn nào mà đặt sách này chuẩn bị mang dinh sách về này là các em phải chuẩn bị luyện tập sức khỏe đi bởi vì đây là một cái cuốn sách siêu to khổng lồ có nghĩa là cầm rất là nặng tay khổ nó cũng rất là to nữa thế nên là các bạn phải chú ý luyện tập sức khỏe nhá <laughs> rồi các bạn thân mến quay trở lại khi mà phân tích một cái hình tượng nhân vật ý Thì chị Hiên luôn luôn nói với các bạn rằng Không phải là ngay lập tức các em đi vào Các em nói nhân vật này như thế này Nhân vật này như thế kia nhá Cái đó không phải là điều chúng ta nên làm mà điều các bạn nên làm là các bạn phải hiểu được cái quy trình chúng ta viết bao gồm những bước gì để cái việc trình bày về nhân vật đó của chúng ta đạt cái hiệu quả tốt nhất được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có trước tiên là cách giới thiệu nhân vật Đồng ý không nào? Chị sẽ không nói đến những cái luận điểm ở phía trên hay là cái phần mở bài nữa đâu nhá. Chị sẽ nói luôn vào cái phần trọng tâm khi chúng ta nói về hình tượng người đàn bà hàng trái thôi. Đồng ý không? Nhá, xong. Đây như sau này. Cách giới thiệu nhân vật. Cách giới thiệu nhân vật. Được không ạ? À? Đây là cái thứ nhất Còn nếu như mà cái văn bản đó không đề cập đến cái cách giới thiệu nhân vật Thì chúng ta cũng không cần phải trình bày Chúng ta sẽ làm luôn một cái phần đó là khái quát về nhân vật đó Được không ạ? À? Khái quát chung về nhân vật ở trong cái phần khái quát chung về nhân vật này ấy, thì các bạn có thể trình bày những cái ý chính bao gồm Thứ nhất là lai lịch Được không? Nguồn gốc xuất thân đấy Được chưa nào? Ngoại hình được không? Lai lịch, ngoại hình và đặc điểm tâm hồn tính cách hay nói cách khác là kiểu phẩm chất tính cách ban đầu ấy. Phẩm chất tính cách ban đầu mà chúng ta nhận định được không ạ? À? Được tác giả cung cấp. Đồng ý chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá là khi mà các bạn làm về nhân vật Đừng có bao giờ nghĩ đến việc là chúng ta sẽ lao vào chúng ta viết luôn là người đàn bà hàng trài là một người đàn bà rất yêu chồng thương con Mà trước tiên các bạn phải để cho người ta có hình dung về nhân vật đó đã Nhưng chị cũng nhắc lại một lần nữa Đó chính là đối với cái phần này đã gọi là khái quát chung rồi Đã gọi là giới thiệu qua rồi Thì các bạn làm ngắn gọn thôi nhá Đừng nên dài dòng còn cái phần trọng tâm của chúng mình ấy là chúng mình phải trọng tâm vào gì ạ? Nói về cái diễn biến tâm lý. Diễn biến tâm lý. Được chưa nào? Từ cái diễn biến tâm lý này, chúng ta sẽ suy ra một cái rất là quan trọng khi mà chúng mình tìm hiểu về nhân vật. Đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là về phẩm chất tốt đẹp của nhân vật đó được không ạ? Những cái phẩm chất của nhân vật đó Hay nói cách khác là đi trả lời cho câu hỏi là nhân vật đó là người như thế nào được chưa nào? Nhân vật đó là người như thế nào? Đương nhiên là không hẳn là nhân vật nào cũng có phẩm chất tốt đẹp Ví dụ như là thằng A Sử thì làm sao mà tốt đẹp được Thống lý Pá Cha thì làm sao mà tốt đẹp được đúng không? Thế nên ở đây chị chỉ gọi chung là phẩm chất của nhân vật đó thôi Đồng ý với chị không ạ? À? nhá Thế thì khi mà chúng ta đã có một cái sườn như thế này rồi thì đương nhiên là cái việc phân tích nhân vật của chúng mình sẽ trở nên đơn giản hóa hơn rất là nhiều và áp dụng cái sườn này cho cái việc phân tích nhân vật thì ngày hôm nay chị chia sẻ cùng với các bạn về một cái bài viết đó chính là hình tượng người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Được không nào? Ok không? Nhá. Đồng ý không? Rồi, các bạn ơi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu cái bài viết đó nhá Chị biết rằng là cái giai đoạn cuối cùng này ấy Thì có thể là rất là nhiều bạn ở đây đang cảm thấy khúc mắc kinh khủng về việc ôn thi như thế nào luôn Không phải là một mình bạn Lệ Không phải một mình bạn Dung Hay là không phải một mình bạn Hà cảm thấy băn khoăn về việc đấy đâu Mà có rất là nhiều bạn đang băn khoăn vì Càng giai đoạn cuối Thì càng cảm thấy chúng mình kiểu bị lo lắng ấy Nhưng chị sẽ tiết lộ bật mí nhỏ xíu với các bạn một cái câu chuyện như thế này. Đấy là hiện tại, học văn chị Hiên đang có một cái điều bí mật, thú vị, bất ngờ, kinh khủng khiếp. Và nếu như các bạn thực sự nhá, là cái người tò mò mà và muốn tìm hiểu về cái điều bất ngờ thú vị kinh khủng khiếp đấy thì các em có thể nhắn tin cho các anh chị admin, các anh chị ấy sẽ tư vấn cho em. Được không ạ? À? tư vấn cho em và có thể là biết đâu sẽ bật mí cho em về những cái thứ mà ngày hôm nay phải là những cái bạn xem phần livestream này thì mới được bật mí đấy nhá. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài văn tham khảo ngày hôm nay nhá. Các bạn ơi, nhanh tay dinh sách về nhá. Dinh sách về để học nhá, để ôn nhá, chứ đừng có lười biếng, nhiều bạn lười biếng lắm. Nhiều bạn lười biếng lắm. Và chính vì cái việc lười biếng như thế thế nên việc viết của mình chẳng bao giờ được cải thiện là điều đương nhiên. Rồi đây chúng ta sẽ cùng xem Rất là nhiều bài văn mẫu hay luôn á Và nhớ là 23 giờ 15 phút ngày hôm nay Vẫn trong cái group cũ Chúng mình tiếp tục buổi thứ ba của chiến dịch miễn phí đấy nhá Về nghị luận xã hội đấy nhá Nhớ đấy, nhớ đấy, đừng quên Hôm nay chắc là phải đến một gọi là 600 đối thủ mất Hôm qua đã hơn 500 rồi Mà hôm nay là như chị đã nói là là Một trong những cái buổi rất là quan trọng luôn Thì chị sợ là sẽ có rất là nhiều bạn tham gia luôn đấy Ok, chúng ta có đề bài ở đây đó chính là Phân tích vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng trài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu như sau nhé. Chúng ta có như sau các bạn. Ui, như thế này. Bắt đầu nhá Cuốn này có giá là 159.000 các em nhá 159.000 Như thế này ạ Trong tôi vẫn luôn còn đó những ám ảnh bởi bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Biết bao nhiêu những nhiệt ngã sau vẻ đẹp tưởng chừng hoàn mỹ đến vậy, để cho bạn đọc thấy được những khía cạnh khác của xã hội những năm 80 đầy rông bão. Có một nhân vật đã để lại rất nhiều ấn tượng với độc giả, đó là người đàn bà hàng trai. Hình ảnh của một người phụ nữ với vẻ ngoài không được đẹp đẽ nhưng mang trong mình một vẻ đẹp khuất lấp, một sức sống mãnh liệt. Để rồi, hình ảnh người đàn bà hàng trai đã sống như thế, in đậm trong trái tim của bạn đọc nhiều thế hệ. Xong, bắt đầu. Luận điểm số 1 nói qua về tác giả tác phẩm và tập trung nói về tác phẩm như sau. Chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa in đậm phong cách tự sự triết lý của Nguyễn Minh Châu rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác sau giải phóng. Tác phẩm ra đời vào năm 1983 trong hoàn cảnh đất nước đang phải dần đất nước ta đang dần đổi mới. Cuộc sống kinh tế có nhiều mặt trái, nhiều tồn tại khiến người ta phải băn khoăn. Chuyện ngắn lúc đầu được in trong tập Bến quê xuất bản vào năm 1985, sau đó được nhà văn lấy làm tên chung cho một tuyển tập truyện ngắn được in vào năm 1987. Một trong số những hình tượng nhân vật gây ám ảnh với bạn đọc đó là người đàn bà hàng trải. Chị là một người đàn bà tuy có chồng con nhưng lại không được đề cập đến tên tuổi. Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, hầu như người đọc không hề biết được tên gọi của chị là gì. Khi thì tác giả gọi là người đàn bà hàng trài Lúc thì lại gọi là mụ rồi đến chị ta Cách gọi như vậy thể hiện rằng đây là nhân vật điển hình cho những người phụ nữ có số phận bất hạnh nhưng giàu tình yêu thương Hình ảnh của người đàn bà hàng trai ấy Hình ảnh của người đàn bà hàng trai ấy ta không chỉ bắt gặp trong câu chuyện này mà còn có thể bắt gặp rất nhiều ở đời sống bên ngoài những làng trài khác nhau trên đất nước Việt Nam này. Người đàn bà có ngoại hình chạc ngoài 40, cao lớn với những đường nét thô kệch, mặt rỗ và tấm lưng áo bạc phách. Đặc biệt là một khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm dài kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ. Có lẽ đây chính là chân dung của một con người mang trong mình một cuộc đời nhọc nhằn lam lũ, sinh ra để gánh vác công việc, để trèo trống với phong ba. Con người chỉ vì xấu xí, thế nên cơ hội hạnh phúc cũng ít hơn so với người khác. Bệnh bệnh đậu mùa đã khiến chị dỗ mặt, mặc dù gia đình chị khá giả, có nhà ở trên phố nhưng vì ngoại hình xấu xí nên không nên duyên với ai. Người đàn bà lại có mang với một anh con trai nhà hàng trài hay đến nhà mua đồ về đan lưới nên họ đã trở thành vợ thành chồng. Hoàn cảnh gia đình ấy cũng không cũng nghèo khổ và thiếu thốn. Một gia đình đông đúc trên một con thuyền chật hẹp nghèo túng quanh năm. Những ngày không đi biển được, cả nhà phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Những miệng ăn cả nguồn sống của ngần ấy miệng ăn phụ thuộc hoàn toàn vào biển cả khi dịu êm, khi phong ba bão táp. Gia đình nhỏ bé ấy là hiện thân cho rất nhiều những gia đình trên thuyền trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Cái khổ khiến cho họ không còn nghĩ tới việc phải quan tâm, chăm sóc nhau ra sao cái nghèo khiến cho họ lúc nào cũng cảm thấy bức bách và điều đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới những mâu thuẫn không mong muốn xảy ra. Người đàn bà hàng trài đã phải gắn cả tuổi trẻ của mình trong cơ cực như thế. Các bạn ơi, đây là cái phần đầu tiên nói qua về ngoại hình này, nói qua về lai lịch này, về của của nhân vật người đàn bà hàng trài và nói qua về cái số phận của người đàn bà hàng trài. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn chưa cụ thể nói ra bất cứ một cái vẻ đẹp phẩm chất nào của người đàn bà hàng trai này cả. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tập trung vào đây nhá. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ tập trung vào đây. Đồng ý không? Như sau. Không chỉ vậy, người đàn bà hàng trai còn phải chịu đựng những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần của cảnh bạo lực gia đình. Người chồng của chị vốn hiền lành nhưng cục tính, bị cái nghèo cái khổ và nỗi vất vả đè nặng nên biến đổi tâm tính trở thành kẻ vũ phu, thường xuyên đánh vợ để giải tỏa những khó chịu ấm ức. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Cứ khi nào lão thấy khổ quá là lại lôi vợ ra đánh chút giận với những lời lẽ cay độc. Người đàn bà chỉ nhẫn chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, không hề kêu ca một tiếng, không chống trả, không tìm cách chạy trốn. Chị luôn suy nghĩ bằng trái tim của một người vợ thương và nghĩ cho chồng. Vì chị đẻ nhiều quá Nên anh mới khổ Mà khi khổ thì người ta cần một chỗ Để có thể giải tỏa được nỗi khổ đó Không có cách nào khác ngoài những trận đòn Chị chấp nhận sự thật phũ phàng ấy Như một lẽ dĩ nhiên mình phải chịu đựng Thế nên không có bất cứ sự chống trả nào Trước đòn roi và lời lẽ tàn độc Từ ông chồng Vũ Phu Thế nhưng những khổ sở dằn vặt về tinh thần khi phải chứng kiến đứa con căm ghét bố đến tột cùng mà mình không có cách nào để xóa đi sự thù hằn đó mới là điều khiến cho chị đau đớn hơn cả. Người đàn bà đã ý thức được sự nguy hiểm của cái ác và thói côn đồ hình thành trong lòng đứa con. Trước điều đó, chị đã để cho con về sống với ông ngoại ở trên rừng, nhưng mỗi lần đi cùng ông chở gỗ về miền biển, thằng bé lại không thể làm ngơ khi mẹ bị đánh với sự bồng bột của một đứa trẻ. Đứa con đã ném hận thù về người cha và sẵn sàng giấu con dao trong người để giết cha, khiến cho người mẹ vô cùng đau đớn. Nỗi đau đớn này lớn hơn cả nỗi đau về thể xác. Có nỗi đau nào đau khổ hơn là khi là mẹ mà phải chứng kiến con hận cha, gia đình tan nát, không có yêu thương mà chỉ có hận thù. Các bạn ơi, lưu ý giúp cho chị. Đây là một cái phần mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý giúp cho chị nhé. Đó là chúng ta đang nói về cái số phận và nói về bi kịch của người đàn bà hàng trài. Ở đây chị thấy có một bạn đưa ra câu hỏi là Ơ mình phải... Ôi đợi chị một xíu nhá, chị uh, đang ấn nhầm một chút. Có một bạn đang đưa ra cho chị câu hỏi là Ơ, mình tưởng phải phân tích ý nghĩa nhan đề trước rồi mới phân tích Chị cũng nói luôn và giải đáp luôn cho các bạn như thế này Đương nhiên, em hoàn toàn có thể làm phân tích ý nghĩa nhan đề Thế nhưng bản thân chị thì cho rằng Em cần phải trọng tâm vào câu hỏi mà đề bài đang đưa ra cho em Đối với đề bài của câu hỏi này Tác giả đang muốn hỏi về gì ạ? Hình ảnh người đàn bà hàng chài và cụ thể là cái vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài này Thế nên chị nghĩ rằng là bản thân các bạn phải trọng tâm vào cái điều đó còn lại cái việc giải thích về ý nghĩa nhan đề Chúng ta sẽ không chi phối quá nhiều cái phần nội dung ở trong phần này Trọng tâm của chúng mình phải là hình tượng người đàn bà hàng trài Chứ trọng tâm của chúng mình không phải là ý nghĩa nhan đề Thế nên các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị được không ạ? À? Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị phần này Bởi vì vừa rồi thì ở trên này chị thấy các bạn có tranh cãi nhau về cái vấn đề đấy Chính vì cái việc là đôi khi các được cung cấp các em được cung cấp quá nhiều à, những cái kiến thức về các tác phẩm ấy thế nên lúc nào các bạn cũng mang một cái tâm lý là muốn nhồi hết tất cả mọi thứ vào nhá muốn nhồi hết tất cả những cái thứ khác vào thế nhưng mà chính vì cái việc nhồi nhiều như thế nên sau này thành một cái bài viết theo kiểu đầu voi đuôi chuột Phần đầu viết rất hoành tráng, viết rất tỉ mỉ từng ý từng ý một. Thế nhưng đến cái phần trọng tâm nhất được nhiều điểm nhất thì lại không kịp thời gian để viết. Thế nên một trong những điều rất quan trọng khi viết văn ấy là chúng mình còn phải biết liệu cơm gắp mắm nữa cơ. Cái gì là cái quan trọng nhất, được nhiều điểm nhất, uh, chiếm nhiều số điểm nhất thì các bạn phải để ý đến nó nhất giúp chị. Được không ạ? À? Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Như sau, Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã tái hiện tất cả qua câu chuyện của người đàn bà hàng trài nơi tòa án huyện. Người đọc không thể nào quên đi những hình ảnh của một người phụ nữ miền biển, mang trong mình nỗi đau khổ, sự nhẫn nhục của một cuộc đời lam lũ vất vả đến cùng cực. Nhà văn đã khơi gợi sự cảm thông sâu sắc với những số phận người đàn bà này nếu không có một tấm lòng nhân đạo sâu sắc, Nguyễn Minh Châu làm sao có thể viết nên những trang văn thấm thấm đượm những trang những trang văn thấm đượm tình người như thế. Bắt đầu bây giờ nói về, các bạn có thể thấy nhá, cái phần mà thể hiện rõ nhất về đẹp về vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài chính là cái đoạn mà người đàn bà hàng chài ngồi nói chuyện đối thoại với cả tranh án đầu và nghệ sĩ Phùng đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ viết vào cái điều đó. Còn ở phần trên ấy, chị đã nói về thứ nhất, lai lịch ngoại hình của nhân vật này. Cái thứ hai là những bi kịch của nhân vật này. Được không ạ? À? Nhá, bi kịch của nhân vật này Thế nên các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị là qua cái phần bi kịch rồi Thì đây chính là cái phần nói về vẻ đẹp khuất lấp Về cái gì ạ? Những cái phẩm chất mà chúng ta phải đi sâu Chúng ta mới tìm kiếm được từ nhân vật Ngòi bút khám phá con người của Nguyễn Minh Châu còn được thể hiện qua sự phát hiện và ngợi ca vẻ đẹp tiềm ẩn của con người, dù trong cuộc sống tăm tối khó khăn. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn, phẩm chất của người đàn bà hàng trài. Ẩn sau một số phận nghiệt ngã, những biểu hiện có phần nhu nhược yếu đuối lại là một tấm lòng sáng ngời. Người đàn bà hàng trai là một người vợ thương chồng, một người mẹ thương con. Đấy là những câu luận điểm đấy các bạn ạ. À. Đấy là những ý mà viết cái là chúng luôn đấy. Và đấy là những cái gì mà chúng ta đang cần đấy. Đương nhiên sau đó chúng ta sẽ có cái sự lý giải thích hợp cho việc tại sao chúng ta nói rằng đây là một người vợ thương chồng, tại sao chúng ta nói rằng đây là một người mẹ thương con. Được không? Rồi, chị chấp nhận cam chịu bị đánh không kêu ca, không trốn chạy Bởi chị hiểu trong cuộc sống mưu sinh đầy gian khổ trên con thuyền rất cần có người đàn ông Dù người đàn ông đấy có man dợ tàn bạo Vì cuộc sống của những đứa con, chị thà bị đánh chứ không chịu bỏ chồng Chị đã từ bỏ lời đề nghị giải thoát khỏi lão chồng vũ phu với lý lẽ Đàn bà trên thuyền chúng tôi phải sống cho con Chứ không phải sống cho mình trên đất như trên đất được. Đây là cách ứng xử thể hiện tình yêu thương con vô bờ. Tấm lòng của người mẹ ôm ấp nghẹn ngào, gọi con, ôm chầm lấy con, đau đớn khi con đã phải khi đã để cho con phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Người phụ nữ vì gia đình ấy là hiện thân cho một tấm lòng nhân hậu vị tha. Chị có một cái nhìn rất thương cảm với chồng. Nếu như nghệ sĩ Phùng nhìn người đàn ông dưới góc độ lý lịch thành phần, Tranh án đầu nhìn người đàn ông dưới góc độ pháp luật Thằng Phát nhìn người đàn ông này dưới con mắt của trẻ thơ Thì chỉ duy nhất người phụ nữ, nạn nhân của bạo hành gia đình Lại nhìn anh ta dưới con mắt thương cảm Bởi chị hiểu lý do vì sao người chồng lại trở nên độc ác như vậy Đó là vì cái đói, cái nghèo Vì gánh nặng mưu sinh đã ghi con người ta xuống sát đất Làm biến đổi cả tâm tính của con người trong khi mọi người nhìn người đàn ông như một ác nhân, thì người phụ nữ nhìn anh ta như một nạn nhân. Chị luôn chắt chiêu, trân trọng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đời thường nhất. Đối với chị, vui nhất là khi được nhìn đàn con được ăn no, khi vợ chồng con cái trên thuyền sống vui vẻ hòa thuận. Người đàn bà hàng trài dường như không biết nghĩ đến mình, đối xử với mọi người bằng tình thương và sự đồng cảm. Chị tuy thất học nhưng lại là người có cái nhìn sắc sảo thấu hiểu lẽ đời đó thêm một cái gì nữa ạ à? à thêm một cái à, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ này nữa được chưa nào Chị xuất hiện ở tòa án huyện trong tâm thế bị động, không tự nguyện và cũng không muốn viết đơn bỏ chồng. Khi mới bước chân đến tòa án, chị tỏ ra rất lúng túng và sợ sệt, xưng hô lễ phép con, quý tòa và nhìn xung quanh bằng một ánh mắt lo sợ. Nhưng khi nghe lời khuyên và hiểu thiện trí của đầu, của Phùng, chị đã thay đổi thái độ, từ chối lời đề nghị giúp đỡ, đau đớn đánh đổi mọi giá chỉ với việc là không phải bỏ chồng. Đưa ra những lý do bằng việc kể lại câu chuyện về cuộc đời mình và qua câu chuyện mà chị kể lại, ta thấy được ở trong đó là sự cam chịu, nhẫn nhục đầy vô lý, lại chứa đựng cái lý của sự hy sinh và tình yêu thương con vô bờ. Có thể thấy sự sắc sảo, hiểu biết, thấu hiểu lẽ đời của người phụ nữ này không bộc lộ, hiền hiện ở bên ngoài mà được cất giữ và giấu kín ở bên trong. Đây là người phụ nữ khiêm nhường, dù biết tất cả, thế nhưng cũng không lựa chọn cách sống cho riêng mình. Đã có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về cuộc sống để nhà văn phát hiện và ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ này. Đó là một cách nhìn đa chiều, không dễ dãi, giản đơn và thấm đượm tình người. Tất cả đó đều xuất phát từ tinh thần nhân đạo trong trái tim người nghệ sĩ Nguyễn Minh Châu. Cảm thông sâu sắc với nỗi đau khổ, bất hạnh của người phụ nữ, đau đớn trước tình trạng bạo hành gia đình, trước những bi kịch của con người đang trong cuộc sống thời bình, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã giúp cho mỗi bạn đọc đã giúp cho mỗi bạn đọc nhìn thấy rõ hơn cả một thời kỳ khó khăn của dân tộc đi qua với hình ảnh người lao động lam lũ, nhọc nhằn, vất vả nhưng vẫn sáng ngời những phẩm chất tốt đẹp, đặc biệt là qua hình tượng người đàn bà hàng trài. Làm được điều này, thêm một lần nữa, Nguyễn Minh Châu khẳng định lại với bạn đọc về quan điểm sáng tác vô cùng đúng đắn của mình. Văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Hình ảnh người đàn bà hàng trài đã trở thành nỗi ám ảnh với chính nhân vật người nghệ sĩ Phùng. Cũng là hình ảnh đem đến những ấn tượng đặc biệt trong lòng bạn đọc. Không chút ồn ào, một chút ồn ào, một chút đau đớn, một chút tủi hờn, một chút xót thương, một chút đồng cảm. Tôi vẫn nghĩ rằng những cảm xúc của bản thân còn lưu lại sau khi đọc xong câu chuyện này có lẽ còn nhiều hơn thế. Và hình ảnh người đàn bà hàng trai vẫn đẹp vẫn vẫn đẹp đẽ, vẫn thánh thiện và bao dung. Người đàn bà ấy là biểu trưng cho biết bao nhiêu những người phụ nữ hàng trái khác mang trong mình một vẻ đẹp khuất lấp, chỉ cần gạt nhẹ một chút đã thấy sáng lấp lánh, long lanh. Được không nào? Các bạn ơi, ngoài ra thì chúng mình còn có thêm một bài nữa tham khảo về cái đề này nhá. Ok không ạ? À, nói chung ấy, <laughs> chị cũng chỉ muốn nói với các bạn một điều thôi đó chính là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn trong việc học văn đúng không ạ có thể là các bạn chỉ cần là học thuộc hết tất cả phần dẫn chứng và kiến thức nền là các bạn đã cảm thấy yên tâm rồi thế nhưng mà bản thân của chị thì thật ra cái thành công nhất của việc học văn ấy là khi chúng ta cảm nhận được những cái điều xúc động chúng ta cảm nhận được những cái câu chuyện chúng ta cảm nhận được những cái cảm xúc đẹp đẽ mà những cái người khác đọc cái tác phẩm đó không cảm nhận được để từ cái việc tìm hiểu về tác phẩm đó bản thân chúng ta cảm thấy yêu thêm những cái trang văn đó được không nào và cũng có thể là bởi vì chị nhạy cảm hơn các bạn một xíu chăng mà ngay sau khi đọc xong cái tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu ấy chị đã làm một cái bài thơ và bài thơ này thì hình như là chị đã từng đọc cho các bạn rồi thì phải hình như là chị đã từng đọc cho các bạn rồi được không ạ à? hình như là chị đã từng đọc cho các bạn rồi nhá thì ngày hôm nay nhân cái dịp là đang nói về hình ảnh người đàn bà hàng trài là một cái nhân vật mà chúng ta cảm thấy là có những cái con người người ta thực sự quá khổ đi nhưng bằng một cái động lực gì đấy người ta vẫn tiếp tục sống và người ta vẫn tiếp tục nghĩ về một cái tương lai tươi sáng chứ không lùi bước. Thế nên chị dành tặng cho các bạn một bài thơ mang tựa đề là Mẹ ơi đừng sợ. Đây là một bài thơ được lấy cảm hứng từ tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu và cụ thể là qua hình tượng người đàn bà hàng trai. Bạn nào nghe rồi thì nghe lại, bạn nào chưa nghe thì bây giờ có cơ hội để nghe nhé. Như thế này. Mẹ ơi đừng sợ, Mẹ đừng giấu con Rằng những vết thương kia là do sơ ý Mẹ đừng nói với con rằng những thâm quầng trên mắt là mẹ không ngủ được trong những ngày biển động bão to. Mẹ đừng nói dối con rằng mẹ vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống này, trên thuyền, với chúng con và với người đàn ông con đang gọi bằng bố. Có những điều bí mật mẹ đang giấu nhưng vẫn lộ, con sẽ không im lặng đâu. Con đã nhiều lần nhìn thấy rất lâu Mẹ đang ngồi kia và khóc Đôi vai của mẹ cánh cổng bao khó nhọc Mẹ nói xem Con sẽ lờ đi không biết hay phải làm gì Rất nhiều lần mẹ dối chúng con Để bố cùng mẹ lên bờ lo một vài công chuyện Công chuyện gì mà con không biết Công chuyện cầm thắt lưng và đánh vào mẹ hay sao Không, nhất định chẳng thể nào Tại sao bố lại cầm roi đánh mẹ vừa chửi vừa kêu vừa quất lẹ để mẹ chịu đau. Mẹ ơi, sao mẹ không kêu? Sao mẹ không chống trả như cách mẹ dạy chúng con mạnh mẽ? Sao mẹ chỉ lặng im rồi thở nhẹ, chịu những đòn roi? Thực lòng chẳng thể khuất mắt trông coi, con lao đến ngăn người ta lại. Mà sao mẹ lại thét lên rồi khóc mãi? Con làm tim mẹ dì máu rồi. Cuộc đời của mẹ là những nổi trôi, những năm tháng dài với tủi hờn nước mắt. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dừng lại đập vỡ nhà mình. Mẹ vì chúng con mặc kệ chuyện bất bình Mẹ yêu chúng con, mẹ không sợ đòn roi của bố Mẹ sợ bố đi rồi không còn ai chống đỡ Trong những ngày biển động bão to Mẹ sống bằng những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi Là việc nhìn chúng con ăn no khôn lớn Là việc dạy cho chúng con nhất định không được hỗn với người sinh ra mình. Con con đã thực lòng rất bất bình và cho đến giây phút này vẫn thế. Dẫu rằng có được nghe mẹ kể về lý do của chuyện ngày xưa. Người ta bảo mẹ bỏ bố con đi mà mẹ vẫn khăng khăng chẳng chịu. Rồi thì sau này, những đớn đau vẫn tiếp tục đớn đau cho đến khi nước mình cải cách nhà mình no ấm hơn bố không còn hờn trách rằng tôi khổ quá tôi phải đánh cô con phát đây mẹ ơi con đã lớn khôn rồi được mẹ cho học hành các em con cũng thế câu chuyện nhà mình bây giờ vẫn còn trong bức ảnh bác minh châu kể lại cho con những chuyện đau lòng này với người khác là chuyện còn con nhưng cuộc đời này con luôn ghi nhớ những đòn roi đớn đau của mẹ đánh đổi cho hạnh phúc của con bây giờ Nhớ có lần con thủ thì mẹ ơi đừng sợ, con trai của mẹ vẫn ở đây. Nhìn thấy lấp lánh trong đôi mắt gầy, mẹ của con lại khóc. Cảm ơn mẹ vì tất cả, vì tuổi thơ, vì tình yêu, vì những vết thương của mẹ, vì sự khoan dung trở che độ lượng và tha thứ. Con sẽ yêu thương cô ấy như cách mà mẹ yêu con. Đây là một cái bài thơ mà lấy cảm hứng từ tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu từ hình ảnh của người mẹ. Phải nói thật với các bạn một điều là khi mà chúng ta cảm nhận được cái giá trị của văn học ấy thì đó cũng là cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy xúc động lắm. Thực sự là như vậy, chúng ta cảm thấy xúc động lắm. Các bạn có thể thấy là gì ạ? À, các bạn có thể thấy là đối với bản thân của chị nhá thì đúng đấy. Đó là khi mà mỗi khi mỗi ngày con lớn khôn nên người thì lại thấy hiểu lòng mẹ hơn và cũng hy vọng rằng là đối với bản thân các bạn đối với mỗi cái tác phẩm văn học mà các bạn được học các bạn sẽ yêu nó trân trọng nó hơn được không ạ à? yêu thương nó hơn được không nào rồi ngày hôm nay có lẽ là chúng mình sẽ tạm dừng tại đây thôi chúng mình sẽ hẹn gặp nhau vào tối nay 23 giờ 15 phút với ngày thứ ba của chiến dịch gì ạ? À? à, cùng với chiến dịch thực chiến nghị luận xã hội nhá. Bạn nào muốn mua sách thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé. Bye bye!